Xin chào quý vị các bạn đã đến với điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm là bộ đôi máy ép cá và máy trộn cám này Đấy, phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi gia súc gia cầm cũng như là trang trại ở gia đình Đấy, thì à, đây bên à, trái màn hình sẽ là máy ép cám viên F150 Plus do điện máy Cường Linh chúng tôi à, phân phối cũng như là ấy, sản xuất còn đây là máy ép cám à, máy trộn trộn cám này bên tay phải chúng ta này máy trộn cám Đấy. máy 75 kg máy độ cám Đấy, đây là hai mẫu máy đang được ưa chuộng uh, được, người dân người chăn nuôi chúng ta ưa chuộng nhất này máy ép cám VNX 150 ờ, đây là một máy hoàn chỉnh đầy đủ phếu đầu ra đầu vào motor các thứ át các thứ đầy đủ Đây là máy F150 Plus nó cho trực tiếp đây là nó gồm các bộ phận này đầu tiên là motor này motor nó chạy motor 3,5 kW đấy 3,5 kW này đấy, 4,6 bhp vòng tua 1400 đấy. đấy chạy điện 220V motor 3 kỳ rưỡi motor toàn phát dây đồng bảo hành 2 tháng còn đây là hộp số của nó này đấy, nó chỉ động tiếp qua trục của motor luôn trục hộp số luôn đấy nó át đầy đủ này máy sẽ là hộp số sẽ có đôi này là bộ à, bánh đánh răng các thứ này không số của nó đấy, khi chúng ta sử dụng sẽ đổ tầm khoảng một lít rưỡi nhớt vào đây để à, máy sẽ động êm hơn và sẽ à, bền hơn trong quá trình sử dụng còn đây đồ ra đồ vào nó bằng inox này được sơn một lớp sơn màu đỏ này rất là bắt mắt chắc chắn này bỏ vào phòng này luôn đấy. ở trong này sẽ có quả lô là sàng thường thường là sàng kèm máy sẽ sàng 4 ly đấy là mức sàng trung bình để chăn nuôi gia súc gia cầm còn trường hợp chúng ta nuôi những loại à, như vịt con hay là gà con chúng ta lấy thêm sàng hai ly rưỡi đấy nó thoải mái đấy, nó được kết nối những con ốc lớn như này còn trên này là ốc 17 này và mặt ốc tôi như này đây có hai con ốc cao này để điều chỉnh độ sắt của quả lô này xuống sàng này chúng ta khi chúng ta mới đầu thì chúng tôi đã điều chỉnh cho hồ lô quả sàng nó hợp lý rồi nhưng trong trong vận chuyển có khả năng nó sẽ rơi con ốc này ra thì chúng ta đến nơi chúng ta chỉ cần bật máy lên và điều chỉnh hai con ốc này để cho quả lô nó ép xuống cái sàng mà hạt cá mình đã chắc chắn thế thôi đấy. còn ngay đầu ra của nó này đầu ra nó cũng phải inox sơn lớp đỏ này, này được à, bắt bằng hai con ốc như này đấy nó còn lưỡi cắt ở đây chúng ta điều chỉnh hạt cám dài cám ngắn sẽ điều chỉnh rồi lưỡi cắt ở đây đấy, chúng ta muốn hạt cám dài chúng ta hạ cái cái dao này xuống còn muốn hạt cám ngắn chúng ta nâng cái dao này lên để cho nó sát cái sàng thì hạt cám chúng ta cắt ngắn ra đấy máy thì có máy thì có bốn bánh xe di chuyển đấy, rất là dễ dàng trong quá trình sử dụng đấy, chúng ta muốn di chuyển đến đâu và sẽ cố định đến đâu rất là dễ dàng đấy. một người có thể di chuyển được một máy rồi đấy. thì đây là tổng thể tất cả à, máy ép cám viên Đấy, lát tôi sẽ có đoạn video để uh, tiện test máy các thứ máy sẽ có cân nặng độ 68 à, kg một máy hoàn chỉnh như này nhưng mà nó có bốn xe di chuyển nên quá trình di chuyển như là di rời máy rất là đơn giản ra chỉ cần một người kéo hoặc là nâng à, bê motor lên và đẩy nó đi còn ở bên này đây là máy trộn cám này máy trộn cám nó thì sẽ toàn bộ làm bằng inox đấy từ buồng này đấy rồi chân máy này nóc này Nó ra thứ nóc toàn bộ luôn motor motor dây đồng chuyển động bằng uh, xích ờ, đây là buồng inox của nó này thì à, đây là máy 7 75 kg thì đường kính của máy là 75 đấy thì thường thường máy 75 kg chúng ta sẽ trộn là tầm khoảng độ 55 hoặc đến 65 kg thôi đây nó sẽ có một độ hở nhất định ở trên này để khi chúng ta đào khám đây nó không bị tràn ra ngoài đấy các bạn cần lưu ý vấn đề đấy rồi, thì uh, máy toàn bộ ở máy là có bốn chân đứng như này đấy. ở dưới chân sẽ có những lớp cao su đấy để cách điện còn phần motor phần motor này sẽ được à, bắt một dây điện như này đây là đôi mắt thì chúng ta khi sử dụng ra đấu được tích để chúng ta bắt được tích xuống đất để tránh được rò à, rỉ ra bên ngoài rồi sau máy sẽ có hai máy xe di chuyển ở sau phần motor được rồi và chuyển động qua bóng xích này Đấy, hai bóng đĩa này chắc chắn thì là bảo chúng ta khi à, đảo khám lên nó nặng thì có thể tải để kéo đảo khám lên nhiều hơn đấy, tầm như tầm inox hai dài đấy này đặt chỗ sẵn ở ngay này sang đây chúng ta thấy đĩa của nó này đấy phần đĩa bên dưới này đấy cũng dài của nó này đấy Đây có công tắc con nọp trên này đấy, tiếp mà sử dụng điện 220V motor toàn phát đây là buồng của nó này chúng tôi sẽ đo đường kính của buồng này tây đường kính còn đây là chiều ờ, rộng của chân này chúng ta để di chuyển Đấy, chiều rộng nó là 50 50 phân Đấy. Đấy, ở sau phần uh, motor này. motor nó bắt bốn nóc này bốn nóc lớn 37 này chắc chắn vào khung máy để sau nó có hai phần bánh xe di chuyển tràn thế này để dễ dàng cho mọi người di chuyển máy di chuyển chúng ta di chuyển cần nghiêng ra Đấy, chạm máy xuống và đẩy đi Đấy, rất là đơn giản một người có thể di chuyển được máy luôn Đấy. máy toàn bộ là máy nóc từ chân máy đến khung máy đến buồng thể là trục bên trong không thế trục bên trong thế nó là máy toàn bộ luôn Đấy. thì chúng ta trục xong nguyên liệu xong thì ờ, chúng ta chỉ cần giật giật ờ, ra này đấy hương liệu sẽ được đợt trổ ra ngoài đơn giản sử dụng rất là đơn giản và máy trộn tám chúng ta lưu ý một chút thì ờ, khi sử dụng chúng ta chỉ trộn thành những loại cám khô hoặc là có độ ẩm nhất định thôi và sẽ có độ tơi của vật cám chứ không phải là cám ướt đấy khi mà cám ướt nó bị quét nó sẽ bị bám vào thành cái này đấy nó không đảo lề lên được còn à, những hạt cám mà khô hoặc là có độ tơi nhất định ấy, thì nó sẽ đảo đều lên Đấy, để đảm bảo cho hạt cám chúng ta sẽ được trộn đầy đủ nguyên liệu thứ đều hơn đây là toàn bộ và máy trộn cám này thì tôi sẽ sau đây chúng ta sẽ có đoạn video vừa tiết ép cám và sẽ có đoạn video trộn cám này Đấy. thì trên đây là toàn bộ à, chi tiết hai mẫu sản phẩm đang được à, bà con ưa chuộng về bên chăn nuôi gia súc gia cầm à, thì ngoài ra chúng tôi có à, thêm những sản phẩm như là đây máy ép cảm viên máy chăn nuôi như máy thái chuối máy xay nghiền đa năng đấy rồi ngoài ra có máy tốt lúa mini máy vặt lông gà thứ thì bà con có nhu cầu mua máy thì vui lượng liên hệ để máy cường linh Ờ, chúng tôi để gốc để số điện thoại để góc cái màn hình bà con vui lòng liên hệ số điện thoại trên để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều chân này đưa hai cái thùng không ạ được đấy you.